Let's go, stop. Chạy tới bó thân chúng lên. thì sao rồi. Lần lần cái là chị chị để các bạn.